con nick của bạn à, bạn van van tăng cao gửi em ai đến hỏi rằng kính bạch trên thầy theo kinh phật dạy chúng sinh sau khi mạng chung thì được tái sinh vào một trong sáu nẻo luân hồi như vậy đối với gia tiên quá vãng của chúng con chết sau bốn chín ngày tùy theo nghiệp và nguyện cũng tái sinh vào các cảnh giới khác nhau mỗi cảnh giới sẽ có cuộc sống khác nhau thọ thực cũng khác nhau như trâu bò thì ăn cỏ hổ báo thì ăn thịt vân vân như vậy, vào các ngày rỗ lễ, chúng ta làm cỗ cơm cúng cho các gia tiên thì gia tiên của chúng ta cũng không thể nào hưởng được những thứ của chúng ta cúng kể cả ở cảnh giới ngã quỷ. Vì như mẹ Ngài Mục Kiều Liên được chính Ngài mang cơm đến cúng cũng không thọ được. Vậy khi chúng ta dâng vật thực cúng cho gia tiên quá vãng thì gia tiên của chúng ta hưởng như thế nào ạ? À? Con có nói với mọi người trong gia đình con là gia tiên không hưởng được những vật phẩm cúng dường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 hai ấy, là phước báu thì mình sinh lên cõi trời hoặc là có đủ phước báu thì vãng sinh cõi phật phước báu và tâm thanh tịnh vãng sinh về cõi phật đấy còn lại thì chúng ta thường là quanh quẩn trong bốn chín ngày để mà cho cái nghiệp nó định hết bốn chín ngày thì bắt buộc phải tái sinh chuyển kiếp thì chuyển kiếp đi đâu chuyển kiếp vào trong sáu đạo luân hồi vào cõi trời cõi người cõi atula cõi súc sinh cõi ngã quỷ và cõi địa ngục À, thế nếu chúng ta mà tái sinh vào cõi súc sinh làm bò, làm trâu rồi thì cúng cấp cũng là vô nghĩa, tức là không ăn được. Chúng ta xuống địa ngục không ăn được. Nghe không? Chúng ta mà tái sinh vào làm người không ăn được. Hay là chúng ta tái sinh cõi trời thì họ không thèm ăn đồ ăn của trần gian vì họ thấy rất là bẩn, đồ ăn của trần gian là rất là tanh hôi, họ không ăn được. Làm các vị thần thì có thể họ cũng không ăn. Thì vậy duy nhất còn chúng sinh ở cõi ngã quỷ nhé. Cõi ngã quỷ thì thế này, bạn Văn Tăng Cao thì chưa hiểu hết. Trong cõi ngã quỷ có loài ngã quỷ thọ thực được. Mẹ Ngài Mục Kiều Liên đọa làm ngã quỷ, nhưng mà loại ngã quỷ này là ngã quỷ hết phước, bạc phước cho nên không thọ thực được. Nhưng trong các loài ngã quỷ thì vẫn có loài ngã quỷ ăn được. Họ có thể ăn bằng mùi hương. Đấy, Thầy đã kể cái câu chuyện mà có một con ngã quỷ nó vào trong thành phố, nó đi kiếm máu mù ở các bệnh viện phụ sản để nó ăn đấy. Rồi nó gặp Ngài Xá Lợi Phất ấy đó nên họ đi kiếm cái đó họ ăn ngã quỷ họ ăn những cái bẩn thỉu như thế được đó thế thì còn những cái loại ngạ quỷ ăn bằng mùi hương thì gọi mình còn gọi là hương ấm nhà họ ăn bằng những cái mùi hương đó thế cho nên chúng ta cúng thì có thể là những cái vong linh gia tiên nhà mình ngay đó chưa thọ thực được nhưng đức phật nói là trong vô số kiếp luân hồi của chúng ta gia tiên chúng ta những người gọi là huyết thống chúng ta tiên tổ chúng ta rất nhiều vị đã từng làm ngã quỷ cho khi chúng ta cúng thế thì không vong linh ngã quỷ cô hồn này ăn được thì ngã quỷ cô hồn khác ăn được cho nên vẫn có thể thọ thực được chúng ta cúng vẫn không không phí ích nhưng mà đặc biệt khi chúng ta làm phước cúng như thế chúng ta tưởng nhớ đến họ thì về phía họ họ cũng có được cái phước phần ta hồi hướng công đức cho họ nhé thì cái việc mà hồi hướng công đức là đúng rồi chúng ta tác phước cúng dường tam bảo hồi hướng phước báu cho vong linh cho ngã quỷ là vong linh ác quỷ được hưởng phước báo cái đó là chính xác nhé còn việc cúng vật thực thì cũng có trường hợp vong linh về ngã quỷ về thọ thực được